Yeah. Dạ. Ok anh, chút nữa sẽ cầu nguyện cho anh Nhưng bây giờ anh à, anh kể cho mọi người biết Anh xuống địa ngục anh thấy gì ừ. Đó, cái ờ, ờ, đó yeah. Dạ. mới là cái quan trọng Anh xuống địa ngục anh thấy gì yeah. à, à, à, các, Đúng rồi, anh thấy gì trong thấy địa ngục? địa ngục Rất là ghê ngỡ Cái kêu mà lúc mà bác sĩ mà giải phẫu Thì lúc mà tôi thiếp đi đó Thì cái linh hồn tôi xuất, tôi, tôi xuất ra Thì tôi xuống địa ngục Thì cô thấy cha mẹ tôi với ông anh ai tôi ông anh tôi mà nó người chết cháu của người chết luôn ở trong đó trong cái đó mà chúa không cho tôi lên chúa không cho chúa cho nhìn thấy thôi à, là những người thân của tôi những người đã chết rồi mà tôi thấy trong địa ngục chảo dầu nóng bao nhiêu linh hồn nhiều lắm nhiều cả họ rên nghĩ họ rên nghĩ họ khóc lóc họ nhai chỉ mà không như tôi rất là sợ mà họ hốt quỷ ma nó không thấy tôi nhưng mà chú chú bảo vệ tôi chỉ nhìn thấy thôi mà tôi thấy tôi sợ quá tôi mới nói trong lòng tôi dạ chú ơi con xin chúa đừng cho con ở đây <laughs> con không muốn ở địa ngục đâu tại vì con ở địa ngục này lửa thiêu đàn đời chắc con chết con không chịu nổi nóng nổi tôi mới cầu nguyện nói chúa ơi tôi con con nghĩ là con rồi đây con tin chúa rồi con không có không có làm phục tôi đầu phục chúa rồi con theo chúa thì con sẽ làm chứng cho Chúa Amen. Đó, ngồi thêm ngồi mà đúc mở rồi Chúa mới cho tôi lên thấy cái thiên đàng mà các bà con anh chị em bà con thiên đàng có đẹp thế nào á Música hum. con sư tử á mà mình chơi con sư tử á nó không sư tử nó ôm nó nó chở đi vòng tới xuyên thiên đàng rất là đẹp mà mình không mình nói với chú á chú ơi con ở đây được chưa <laughs> rồi lúc mình lúc đó tôi mới tỉnh chân chất ngồi, tỉnh lại là chú đã cho con biết là một là địa ngục hay là thiên đàng nếu mà con muốn theo ma quỷ thì con xuống thiên đàng con muốn theo chúa thì con đến thiên đàng cho à, nên à, ta này thì sau khi tôi sẽ tỉnh dậy tôi mới nói với bà xã tôi đó anh tin chúa mà